trước tiên là em sẽ thử 5 châm nam châm không hít được chưa ạ vì thời lượng video cũng có hạn vậy nên là em sẽ bỏ qua cái phần ờ, nước muối sau đây em ờ, xin phép được dọi đèn đây em dọi đèn cả ba mặt cho các bác nó nhìn này cả ba mặt hột trong đó được chưa ạ và với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này thì khi nào mà các bác sở hữu nó thì em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc bộ hột tài xỉu 2020 này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 bộ hột này lắc đi đều này bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ em sẽ lắc xuống xỉu đó xỉu này em lên tài này đó lên tài lên tài bão năm luôn đúng chưa ạ em vừa nói như em vừa nói đấy ạ bộ hột này tỷ lệ lên bảo của nó cũng rất là cao bão năm bây giờ em lại xuống xỉu đó xuống xỉu này bây giờ em sẽ giữ xỉu cho các bác một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này các thấy cặp tỷ lệ về cặp của nó nhiều không ạ tỷ lệ về cặp rất là nhiều để chờ lên bảo đúng không ạ bây giờ nó đang ở xỉu em vừa giữ xỉu cho các bác rồi đúng không bây giờ em sẽ lên tài này đó em lên tài này